cho mộng qua đời ngày nào quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hơi về đâu đêm nay gió mưa say sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kim không mong chờ người đã như mơ người vẫn tìm nhau trong duyên kim không mong chờ người đã như mà thôi nhà mình chung vánh xa mối tình lại xa có phải vì tôi trắng tay đời nghèo hay tại duyên lành chưa tới hay vì tớ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi nhà mình chung vánh sao vẫn hoài tình cơ kẻ tôi thương lén yêu thầm hay là vì tôi giàu gì nên mắt nàng ra vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim yêu một sao. nói năng gì tôi một đời ôm lẻ bóng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao sang sông phải tôi thương lén yêu thầm hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng ra vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao sang sông tôi một đời ôm lẻ bóng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao xuân đôn nhà đuổi hai đứa ta cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oan thù nghìn thu tháng tháng tiếc nuối thơ ấu ra đi anh ra từ cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương quyến đầu nằm thao thức giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối xa bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này con đêm em đêm dài cây số thương gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em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 đã sao ôm kỷ niệm trắng như lời thơ than một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian mà dạo khó

đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buồn cho thấu tận trời tạo xanh rằng tình yêu em sao giống đời đọa phù dung sớm nỡ tối tàn xót thương vô vàn chưa thắm vội lia ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn khóc hót tình yêu ơi tình buồn quá lỗi cũ sao hồn nghe em nhớ ơi nhớ ngày ta quen nhau chưa gió tình yêu muộn nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cười vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình xưa hại ta chung lối mộng em thương sắc tim bằng lăng anh thương màu áo trắng tan trường hòa áo tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời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 hoa còn đầy mất em rồi mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa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 vẽ ngân khung hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa cọt đầy mất em rồi lòng bỗng thấy xô